Trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở mùa giải năm nay thì sân vận động Thiên Trường được coi coi là nơi dễ đến khó về với các đội khách và ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Ghi nhận của các nhóm phóng viên Đài truyền Việt Nam tại Thiên Trường. Việc chỉ có được một điểm trong bốn chuyến làm khách kể đầu mùa giải, thêm nữa trong bối cảnh nhiều vắng đi những trụ cột như là Thanh Thắng hay Hoàng Thịnh xem ra có quá nhiều những khó khăn đang chờ đợi thầy trò Điền Phồn Sinh trong chuyến làm khách đến sân của Nam Định, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã có được 9 trên 12 điểm tối đa trên sân thiên trường. Điểm tựa sân nhà cùng sự khát khao có điểm sau hai trận thua trước đó đẩy đội chủ nhà trong trang phục áo vàng dâng cao đội hình và dồn ép đối thủ. Các cổ động viên Nam Định cũng không phải chờ đợi lâu khi ngay ở phút thứ năm, Oso Conan đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà cũng cho hiệp 1, Nam Định còn tạo ra vô số cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2 lại là một kịch bản hấp dẫn hơn rất nhiều. Câu lạc bộ Nam Định đã minh chứng vì sao là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất tại V-League sau 9 vòng đấu khi trong khoảng 15 phút đã để cho Lâm Tim Phong có được hai bàn thắng giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn trước với tỷ số 2-1. Nhưng may mắn, câu lạc bộ Nam Định có một hàng công đủ mạnh. Cũng chỉ trong khoảng 10 phút, hai ngoại binh Rodrigo và Conan đã giúp cho Nam Định có thêm hai bàn thắng để khép lại chiến thắng 3-2 đầy kịch tính nhưng là một chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà. Trên bảng xếp hạng, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là câu lạc bộ Viettel. Câu lạc bộ Nam Định lúc này đã có mặt trong top 6 với 15 điểm nhưng khoảng cách với các đội phía sau rất xít xào. Sau vòng đấu thứ 10, các đội sẽ nghỉ tới 9 ngày và vòng đấu thứ 11 sẽ được tiếp tục vào ngày 27 tháng 4.